Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang tác phẩm thứ hai Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân nhé Các bạn ơi, trong vợ nhặt của nhà văn Kim Lân thì chúng ta có khá là nhiều các cái vấn đề Vấn đề số 1 đó chính là tình huống chuyện Được không ạ? À? Vấn đề số 1 mà chúng ta có đó chính là về tình huống chuyện Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé đối với tình huống chuyện của nhà văn Kim Lân thì chúng ta sẽ phải làm rõ các ý thứ nhất khái niệm tình huống chuyện phân loại tình huống chuyện thứ hai được không ạ à? chúng ta sẽ cùng với nhau đi làm rõ về tình huống chuyện vợ nhặt sau đó là diễn biến tình huống chuyện và ý nghĩa tình huống chuyện. Xin lỗi nhá, chỉ còn thiếu mất một ý ở đây. Đó là bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện. Đây là nội dung tình huống chuyện. Ok chưa? Nhá, đấy là đối với tình huống chuyện nha. Hai nhỏ mình sẽ có nhân vật. Thì nhân vật mình cũng sẽ làm theo một cái mô típ thôi. Đấy chính là thứ nhất Đó là về lai lịch Ngoại hình Hoàn cảnh Tiếp theo Đó chính là diễn biến tâm lý Ở đây chính là để chúng ta phát hiện ra được vẻ đẹp của nhân vật Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật diễn biến tâm lý hành động Ok chưa? Thì các bạn sẽ chú ý nhé. Ở trong cái tác phẩm này thì chúng mình sẽ có ba nhân vật chính các em ạ. Đây chúng ta sẽ có ba nhân vật chính. Đó là nhân vật chàng. Đó là chàng. Đó là chàng. Được không? Đó là người vợ nhặt. Đó là bà cụ tứ thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là nếu như nói về diễn biến, hành động, tâm lý của nhân vật này, của các nhân vật này thì các bạn sẽ nhớ giúp chị là đối với chàng và người vợ nhặt thì sẽ được chia ra làm 4 chặng. Còn đối với bà cụ tứ thì sẽ có hai chặng trong những cái thay đổi về tâm lý, những cái hành động tâm lý nhá các em nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có bốn chặng đó là trên đường về nhà, à đó là hai lần gặp gỡ Đó là trên đường về nhà Đó là về đến nhà Và đó là buổi sáng hôm sau Chú ý giúp chị nhá Trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị đó chính là nhân vật chàng Thì là có cả bốn trạng này Nhân vật người vợ nhặt cũng thế Nhá Nhân vật người vợ nhặt cũng thế, cũng có cả bốn trạng này. Ok chưa nào? Chỉ có nhân vật bà cụ tứ là chỉ có hai trạng thôi. Đó, tức là chỉ có về đến nhà vào buổi sáng hôm sau thôi. Còn đâu tham gia trong hai lần gặp gỡ và trên đường về nhà thì chỉ có chàng và người vợ nhặt thôi. Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị về cái này nhá. Ok chưa ạ? Thì đây sẽ là những cái vấn đề chính trong uh, vợ nhặt của Kim Lân nhắc lại này cái thứ nhất, đó là người ta sẽ hỏi các bạn về tình huống chuyện. Và cái thứ hai, người ta sẽ hỏi các bạn về những cái nhân vật ở trong tác phẩm truyện ngắn này. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Đấy là khi mà chúng ta tìm hiểu về tình huống chuyện thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm của tình huống chuyện và phân loại. Thì ở đây khái niệm của tình huống chuyện chúng ta có thể tìm những cái định nghĩa của các cái tác giả nhá. Được không ạ? Chúng ta có thể chủ động tìm những cái định nghĩa mà các tác giả đã nêu về khái niệm tình huống chuyện ví dụ những nguyên Minh Châu định nghĩa tình huống chuyện là gì đúng không ạ tìm và khai thác thế sau đấy ở đấy chúng mình có thể rút ra được một cái khái niệm chung nhất đó chính là tình huống chuyện là tình thế này ra chuyện ví dụ thế đúng không ạ phân loại thì sẽ có ba loại tình huống chuyện đó là tình huống chuyện hành động tình huống chuyện tâm trạng và tình huống chuyện nhận thức đấy được không ạ tình huống chuyện hành động tình huống chuyện tâm trạng và tình huống chuyện nhận thích hay nhận thức thì sẽ có ba cái tình huống chuyện đó các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá rồi tiếp tục ở đây chúng mình sẽ có bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện là gì nhở là nạn đói năm 1945 các bạn sẽ thấy được cái bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện này ngay từ đầu câu chuyện với những cái câu viết mà Kim Lân đã viết đấy. Đây ạ, à, các bạn sẽ xem nhé. Đây ạ, à, đây, cái đoạn này này. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào? Những gia đình từ những vùng Nam Định Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế sắt xíu nhau, lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngà dạ. Không một buổi sáng nào người trong làng đi chợ đi làm đồng, không gặp ba thấy ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường, không khí phần lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Đó, tiếp tục đoạn tiếp theo này, có một cái đoạn nữa đó là ngã tư xóm ngã tư xóm chợ về chiều càng xác sơ, heo hút. Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào ngăn ngắt. Hai bên dãy phố úp súp tối om, không nhà nào có ánh đèn, lửa. Dưới những gốc đa gốc cạo xù xì, bóng người đói đi lại giật giờ lặng lẽ như những bóng ma tiếng quả trên bấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết các bạn ơi đấy chính là cái phông nền hay nói cách khác là bối cảnh này sinh tình huống chuyện mà kim lân đã viết nạn đói năm 1945 mình sẽ viết những cái ý ví dụ như là về không gian như thế nào về thời gian thế nào đúng không ạ khung cảnh ra sao đó thì các bạn sẽ làm rõ những cái đấy dựa vào cái đoạn mà chị vừa đọc cho các em nhá được không ạ à? Ok dịu Hiền nhá Vậy thì có gì em sẽ xem lại nhá Ok chưa nào Đấy thì mình sẽ dựa vào cái đoạn, đoạn đấy Tiếp tục Nội dung tình huống chuyện vợ nhặt Thì các bạn có thể thấy là Cái tình huống chuyện vợ nhặt này sẽ được Gọi là thể hiện rất rõ Đó là thông qua cái tình huống là anh cu trà Nhặt được vợ vào giai đoạn vào nạn đói đó được không ạ vào thời điểm nạn đói thế thì diễn biến tình huống chuyện chúng ta sẽ thấy là đây là một cái tình huống chuyện lạ lùng đúng không ạ là một cái tình huống chuyện éo le nhưng cũng là một tình huống chuyện cảm động đấy các bạn sẽ dựa vào bốn cái tính từ này để các bạn đi triển khai về cái tình huống chuyện trong chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân nhá. Tại vì sao nói rằng đây là tình huống chuyện lạ lùng? À, ngược đời và lạ lùng bởi vì thứ nhất, chúng ta có thể thấy anh chàng anh ấy được giới thiệu là một người vô giá trị. Làm gì có giá trị gì? Bởi vì các bạn biết là chàng là dân ngụ cư, sống cùng với mẹ già ở trong một cái căn nhà nhỏ lúp xúp ven sông làm nghề kéo xe bò không ổn định. Đã thế lại còn xấu xí, thô kệch, lại còn có tật là hay lầm bầm một mình và cũng hơi dở tính. Thỉnh thoảng đang kéo xe bò thì cứ ngẩng mặt lên trời cười hành hạch. Với tất cả những cái gì mà chàng có thì chắc chắn sẽ đóng đinh một cái số phận là anh này kiểu gì cũng ế vợ. Đúng không ạ? Bởi vì anh này làm gì có điều gì mà để thu hút những cái cô gái khác đâu thế nhưng mà từ một cái người vô giá trị lại trở thành một người vô giá vì sao vì anh ấy không những lấy được vợ mà nói trắng ra là anh ấy nhận được vợ đúng không đấy là cái chúng ta thấy lạ lùng thứ nhất cái lạ lùng thứ hai là gì ạ cái lạ lùng thứ hai đó chính là rõ ràng là anh cu chàng như thế nào nhỉ à chúng ta thấy rằng là cái lạ lùng thứ hai đó là chàng lấy vợ vào lúc chẳng ai lấy vợ đúng không ạ chẳng có ai đi lấy vợ vào <laughs> giai đoạn này cả bởi vì chúng ta đều biết rằng là đây là cái giai đoạn nạn đói năm 1945 đến cái thân mình đây này còn không biết có nuôi nổi hay không đây này mà bây giờ lại còn bày đặt là đèo bòng đúng không ạ thế nên mới bảo là chàng lấy vợ vào lúc chẳng ai người ta đi lấy vợ cả đúng không ạ và thêm một cái nữa chúng ta cũng thấy rằng là lạ lùng ở chỗ là một cái đám cưới Đúng không ạ? Chẳng có gì Nhưng lại đầy đủ tất cả Phải không? Và cái sự đầy đủ tất cả ở đây mà chúng ta có thể thấy Đó chính là cái tình cảm giữa con người với con người Đúng không ạ? Thì đấy, tất cả từ những cái ý như vậy là các bạn cũng đã có thể thấy được rằng là đây chính là cái gì ạ? Ừ, đây chính là một cái tình huống chuyện rất là lạ lùng và ngược đời. Được không? Thế nên các bạn sẽ chú ý nhá và tương tự như vậy thì các bạn sẽ tiếp tục phân tích. Đấy là vì sao lại là một cái tình huống chuyện éo le, vì sao lại là một cái tình huống chuyện cảm động. À, đấy thì các bạn cũng sẽ chủ động cho cái phần đó giúp cho chị nhá, được không nào? À, nếu như chúng ta nói thêm một chút xíu nữa đi. Hỏi rằng là tại sao đây lại là một cái gì ạ? Đây lại là một cái tình huống chuyện éo le. Chúng ta thấy có thể thấy rằng là họ lấy nhau trong cái thời điểm như thế nào đấy ạ? Họ lấy nhau trong cái thời điểm nạn đói năm 1945 là cái thời điểm mà chẳng ai người ta đi, chẳng ai người ta gì ạ, mong mỏi gì về một cái về một cái khát vọng hạnh phúc cả. Cái khát vọng hạnh phúc nó là một cái khát vọng xa xỉ lắm. Đúng không ạ? Phải nói thẳng ra thì đó là một cái khát vọng xa xỉ. Thế nhưng mà ở đây chúng ta có thể thấy là họ lại tin vào cái điều đó. Đúng không? Họ lại tin vào cái điều đó và họ đã vươn tới những cái niềm hạnh phúc của chính mình ở đó. Đúng không ạ? Và lúc bấy giờ thì với cái hoàn cảnh của anh cu chàng xấu xí nghèo khó là dân ngụ cư. Rồi thì hình ảnh của những cái người từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Cuộc hôn nhân ấy thật xót xa và nó đã tác động đến tâm lý của những người ngoài cuộc và trong cuộc đối với những người ngoài cuộc như những người dân trong xóm ngụ cư thì họ lo lắng phải không ạ họ lo lắng cho đôi vợ chồng trẻ rồi có nuôi nhau được qua cái giai đoạn này hay không hay bây giờ vợ chỉ là một thứ nợ đời với những người trong cuộc thì bà cụ tứ xót xa tuổi phận cho đứa con của mình lấy nhau trong hoàn cảnh khốn khó tự trách bản thân mình không thể lo được cho con người vợ nhặt thì Chấp nhận theo không một người đàn ông để chạy trốn cái đói đang vây bùa. Đối mặt với gia cảnh nghèo khó của nhà chồng chỉ dám nén vào trong một tiếng thở dài. Bởi vì chính bản thân của chị cũng cảm thấy tủi phận lo lắng cho tương lai phía trước của mình. Và chính chàng nha, là một cái con người cực kỳ vô tư và đơn giản mà cũng cảm thấy lo lắng đôi chút khi đưa ra quyết định để người đàn bà đó theo mình về làm vợ trong cái giây phút mặc dù đó chỉ là một cái khoảnh khắc ngắn thôi đó là tự nhiên cảm thấy trợn ạ. À. Được không nào? Nhưng bên cạnh đấy thì cũng không thể không thừa nhận rằng đây là một cái tình huống chuyện cảm động. Và cái sự cảm động đó nó được thể hiện qua cái cách cư xử của gì ạ? À? Qua cái cách cư xử của những con người nhỏ bé với nhau. Được không nào? Nó được thể hiện qua cái cách cư xử của những con người nhỏ bé với nhau. Anh cu chàng chấp nhận việc đèo bòng, có những hành động quan tâm đến người vợ, không để cho người đàn bà ấy bị tủi thân. Bà cụ tứ chấp nhận nàng dâu mới, không hề khinh rẻ mà trân trọng người đàn bà đáng thương ấy bằng cả tấm lòng. Những người dân xóm ngụ cư mừng cho anh cu chàng vì đã lấy được vợ. Và tất cả những cái tình cảm họ dành cho nhau đã dẫn tới những cái sự gì ạ à, chuyển biến tích cực. Người dân xóm ngụ cư thì có một cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát và tăm tối. Người vợ nhặt từ một người đàn bà chanh chua chơ chén chân chảo à, gì ạ à, chồng lòn vòi ăn một cách trắng trợn thì bây giờ lại trở thành một người đàn bà đúng mực, một người vợ đúng mực. Chàng từ một người vô tư, một cái đứa trẻ to đầu của bà cụ tứ, bây giờ lại trở thành một người có trách nhiệm, có mong muốn cùng vợ cùng mẹ tu sửa căn nhà và hướng tới một tương lai tươi sáng. Và kể cả hình ảnh người mẹ già, từ một bà lão già nua với đầy những mặc cảm thì cuối cùng đã gì ạ? Đã hạnh phúc trong bữa cơm đầu tiên đón con dâu mới. Tất cả những cái đó, tình huống chuyện của chúng ta có thể nhìn nhận một điều rằng nó đang vận hành. Vận hành theo gì ạ? À, vận hành theo tiến trình từ bóng tối hướng lên ánh sáng. Theo tiến trình từ bóng tối hướng lên ánh sáng. Được không ạ? À? từ chết chóc hướng tới sự sống. Từ chết chóc hướng tới sự sống. Được không nào? Rồi thì gì ạ? À? Từ xa lạ hướng đến tình yêu gần gũi. Được không ạ? À? thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu như nói về ý nghĩa của tình huống chuyện thì các bạn sẽ thấy là à ở đây thì bản thân nhà văn Kim Lân đã đưa ra một cái quan niệm con người dù có thế nào thì vẫn cứ là con người. Họ vẫn khao khát vun vén hạnh phúc và quyết không làm bèo bọt mà vẫn kiên nhẫn và kiêu hãnh làm người. Và thông qua cái chuyện ngắn này thì chúng ta càng thấm thía được cái lời nhận định của Nguyễn Khải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 các em thích nhất nhân vật nào ạ? Có thể chia sẻ với chị được không? Các bạn ơi, các bạn thích nhất nhân vật nào các bạn có thể chia sẻ với chị được không ạ? Chị mời một bạn nhé. À, chị mời Phương Linh nào. À, Phương Linh chưa học à? Phương Linh chưa học bài này đúng không? Em đã đọc chuyện này chưa? Phương Linh ơi! Có cái avatar rất xinh ừ. ơi! Bọn em bọn em học bài này rồi ạ. Ok, thế nói cho chị em thích nhất nhân vật nào và vì sao được không? À, em thưa chị là em cảm thấy ấn tượng với lại nhân vật người vợ nhạt ạ. Vì sao thế? À, tại vì à, đầu tiên thì khi mà mình bắt đầu bắt gặp với câu chuyện thì mình cảm thấy người vợ này là một người rất là chanh chua chỏng lón nhưng mà sau khi mà chị ấy theo chàng về nhà thì uh, chị đấy lại trở thành một người vợ hiền đảm đang và em cảm thấy rất là ấn tượng với lại cái tính cách của người nhân vật này ạ? Ừ, ấn tượng vì sao lại ấn tượng với tính cách của nhân vật này? Ấn tượng ở chỗ nào? Chỉ rõ hơn cho chị một chút xíu nhá. Um, nhân vật đấy thể hiện cái uh, chị từ từ chờ em một lát. Ừ, ok. <laughs> Cứ bình tĩnh nhá. À, nhân vật đấy thể hiện cái gì nhỉ? Một chi tiết nào đấy đi. Sâu hơn một xíu đi chị lấy ví dụ như này ví dụ nhá à, chị có thể làm mẫu à, rất là thích nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm vợ nhặt của nhà văn kim lân bởi vì có thể nhìn thấy ban đầu nhân vật này xuất hiện với một cái hình ảnh rất là trơ chẽn trâng cháo chanh chua chỏng lòn đánh đá đúng không? chua ngoa vòi ăn một cách trắng trợn lăn xả vào miếng ăn thế nhưng mà sau khi mà anh khi mà người vợ nhật này cùng anh cu chàng về nhà thì khi mà nhìn thấy cái gia cảnh gieo neo trong một cái căn nhà rúm gió mọc lồn nhồn những cái búi cỏ dại thì lúc bấy giờ mặc dù là bản thân thị thất vọng nhưng thị vẫn cố gắng nén vào trong một tiếng thở dài không để cho anh cu chàng phát hiện ra và đây là một cái chi tiết thể hiện rằng đây là một cái người phụ nữ cực kỳ tinh tế mặc dù bản thân thị nếu như nói thẳng thắn thì đúng là thị có thất vọng vì gia cảnh của người đàn ông này không biết là ngày mai sẽ ra sao không biết tương lai của mình sẽ như thế nào thế nhưng bởi vì thị biết rằng là cái thứ nhất tự nhận thức được chính về bản về chính bản thân mình rằng vốn dĩ mình cũng chỉ là một người vợ theo không thôi thế nên là mình cũng không có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở những cái đó và cái thứ hai là nhận thấy rằng đối với mỗi người đàn ông thì có một cái đối với bản thân của họ họ luôn cho rằng đó là điều rất quan trọng đó chính là cái sĩ diện về gia cảnh và chính bởi vì hiểu điều đấy thế nên bản thân người vợ nhặt mặc dù có thất vọng đấy có cảm thấy là chua chát với cuộc đời của chính mình đấy thế nhưng vẫn nén chỉ có nén tất cả những cái nỗi niềm đó vào bên trong mình mà thôi thì đấy ví dụ là như thế rồi ok quay trở lại với phương linh phương linh ơi dạ ừ nào xin mời em à, em với chị là à, nếu mà để phân tích như của chị thì em à, để ý vào chi tiết mà khi người vợ nhặt à, ờ, ngồi ăn cơm với lại ờ, bà cụ tứ cùng với chàng ạ à ok bữa cơm đầu tiên khi về nhà chồng đấy thì uh, khi mà bà cụ tứ bưng cái nồi nồi cám ừ, nồi cháo cám chè khoán nồi cháo cám lên ừ. thì uh, uh, bà cụ tứ đã um, đã nói cái bát cháo cám đấy nó rất là ngon một cách rất là ngon lành đúng không vâng đúng tự rồi. hào ấy tự hào về cái nồi chè khoán ấy và uh, thị thì cũng cố nhuốt cái bát cháo cám đấy và um, kiểu chấp nhận cái cuộc sống như thế cùng với lại mẹ con nhà chàng ừ, cũng là thể hiện rằng là gì ạ quyết định đúng không ạ một cái sự chấp nhận đồng lòng sẽ cùng với chồng mình cùng với mẹ chồng mình để có thể à, thay đổi cuộc sống đúng không ạ nó là một cái sự chấp nhận đấy đúng ok tốt đây là một chi tiết hay rồi cảm ơn phương linh nhá rồi chị cảm ơn em một bạn khác đi nào chị xin mời uh, hường đi xem nào xin mời hường hường ơi em đưa chị là em vẫn chưa nghĩ ra được cái chi tiết nào nó đặc biệt đấy ạ ừ, ok rồi chị cảm ơn em suy nghĩ thêm nhé oanh nào oanh ơi oanh đâu nhở ồ không thấy nói gì cả kim loan xem nào kim loan kim loan đâu nhở dạ chị ừ nào Em à, thích nhân vật nào và vì sao em lại thích nhân vật đấy? Nói chị nghe thử xem nào. Ờ, dạ, em thích ờ, nhân vật ờ, ờ, Tràng chị. Ừ, vì sao lại thích nhân vật chàng nhỉ? Dạ, em nghĩ là mặc dù ờ, tác giả xây dựng nhân vật chàng có ngoại hình ờ, ờ, không được bắt mắt nhưng mà chàng là một người có khao khát hạnh phúc và có mong muốn xây dựng hạnh phúc gia đình. Ừ. Và chàng cũng là người có tấm lòng nhân hậu đó chị đúng rồi, chính xác, ok, tốt Lấy cho chị một cái chi tiết để thể hiện cho điều đấy được không em? Vì sao nói rằng anh ấy là một người nhân hậu, anh ấy là một người tốt bụng Nói chị nghe thử một dạ. chi tiết nào đấy chứng minh cho cái đó xem nào Mặc dù là chàng không phải là một người giàu có Nhưng mà ừ. chàng vẫn mời một người phụ nữ xa lạ đang đói bụng ăn bún bánh bánh đúc Ừ, đúng rồi, dạ. chính xác Gì nữa ạ? À? Khi mà uh, à, người vợ Nhật về làm vợ chàng thì à, có một chi tiết à, em thấy là khá là ấn tượng đó là ừ. chàng từ một người à, người hay à, long mông thì muốn giữ phần tu sửa lại nhà cửa thì ừ, tức là buổi sáng hôm sau đấy đúng không anh ấy tự nhiên cảm thấy là yeah. Dạ. bản thân mình cần phải có cái trách nhiệm cần phải có cái bổn phận cùng với mẹ và vợ để dự phần tu sửa cho cái căn nhà đấy tổ ấm của chính mình đúng không ừ ok ừ. tốt Cảm ơn Kim Loan nhá. Rồi các bạn ơi, thì đấy là một vài những cái ý kiến của các bạn về các cái nhân vật. Không thể phủ nhận một điều rằng cái việc mà các bạn đang làm chính là cái việc các bạn đang đi phân tích về nhân vật đây ạ. Phân tích nhân vật là như thế, là chúng ta nhìn ra những cái vẻ đẹp của nhân vật thông qua những cái hành động, qua những cái lời nói, cử chỉ của nhân vật. Đó chính là dẫn chứng. Và chúng ta dùng những cái lời bình luận của chúng ta để chúng ta làm rõ cho cái điều đấy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là bên cạnh tình huống chuyện thì nhân vật ở trong chuyện ngắn vợ nhặt cũng đóng một vai trò rất là quan trọng đúng không ạ? Anh cu chàng nói về ngoại hình, về lai lịch thì chúng ta thấy rằng là dân ngụ cư. Đúng không ạ? Dân ngụ cư lúc bấy giờ là tầng lớp dưới đáy xã hội đấy ạ. Đã thế còn xấu xí, thô kệch, được coi là sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa. Đã thế lại còn nghèo, đã thế lại còn có gánh nặng chính là sống cùng với mẹ là một người mẹ già đang ở độ tuổi gần đất xa trời đúng không ạ? Thêm vào đấy thì anh này anh ấy lại còn lông bông, tức là công việc không ổn định. Công việc không ổn định. Đúng không? Đã thế lại còn hơi dở tính, có những cái tật. Đấy là cái tật lầm bẩm cứ ngẩng mặt lên trời cười hành hạch và lầm bẩm một mình. Đấy, với tất cả những cái điều này thì cái số phận gì ạ? À? Cái số phận của anh ấy chắc chắn là đóng đinh số phận ế vợ thôi. Nhưng mà không ngờ rằng là anh này anh ấy lại nhặt nhặt được vợ và ở hai lần gặp gỡ đầu tiên thì chúng ta thấy là chúng ta cứ liệt kê ra những cái cử chỉ, những cái lời nói, những cái hành động. Sau đó thì chúng ta sẽ xen những cái lời bình vào. Đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta cũng sẽ... Đây ạ, à, ví dụ nhé, chúng ta có ở đây, đợi chị chút xíu. Ví dụ như vợ nhặt, đây ạ. À. à, đây là thảm cảnh nạn đói này, các bạn có muốn xem không? Đây ạ, à. các bạn có nhìn thấy không? Đó, Xác chết dồn đống không phân biệt già trẻ gái trai đấy Chúng ta có thể thấy rằng là bản thân nhà văn Kim Lân á, đã lựa chọn một cái khía cạnh rất là khác cũng có rất nhiều người viết về cái đói, viết về nạn đói. Thế nhưng cái góc nhìn mà Kim Lân đưa cho chúng ta lại là một cái góc nhìn lạc quan, đó là niềm tin và tình người, đúng không ạ? Rồi nạn đói khiến nhiều đứa trẻ bơ vơ mất gia đình, bố mẹ. Thấy không ạ? Vợ chết rồi, người đàn ông này chờ đến lúc mình rồi con mình chết đói. Đấy, rất là khổ sở Người chỉ như là bộ xương di động thôi Những người chết đói ở trại Giáp Bát được cải táng về Nghĩa Trang Hợp Thiện Hà Nội Các bạn có thấy không ạ? Rất là đáng sợ, đúng không? Từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói cơ mà Bia tưởng niệm nạn nhân chết đói tại đường Kim Ngưu Hà Nội Đấy, cho các bạn xem thêm này Được không ạ? Đấy, một số những cái hình ảnh Được chưa nào? Một số những cái hình ảnh về nạn đói như vậy Nhá rồi để các bạn hiểu hơn. Thì ở đây ví dụ như chúng ta có đây nhân vật chàng, diễn biến tâm lý, Đấy, lúc quyết định nhặt vợ có nghĩa là hai lần đầu gặp hai lần gặp gỡ nhá thì cái lần gặp thứ nhất ạ là lúc đấy là chàng đang làm một cái công việc đó là kéo xe bò kéo xe thóc cho liên đoàn lên tỉnh thì đi khi mà đi qua cái cái cái dốc ở chỗ cái cửa cổng kho ấy được không ạ? Thì anh này anh ấy mới có hò một câu Cho bớt nhọc Đấy là muốn ăn cơm trắng mấy giò ra đây mà đẩy xe bò với anh Đây chỉ là một cái câu đùa thôi Bông đùa thôi Nhưng mà không ngờ là có một cái cô ả ra đẩy cho xe bò cho anh này thật Anh này anh ấy cười thích chí lắm Nhưng mà sau đấy thì câu chuyện cũng chỉ như thế thôi Đúng không ạ? Vô tư trôi qua như vậy thôi Nhưng mà cho đến cái lần thứ hai gặp gỡ lại thì ở lần thứ hai này chúng ta có thể thấy là anh cu chàng đang ngồi ở cổng, đang ngồi uống nước. Ở cổng chợ tỉnh. Thì thị bắt đầu sầm sập chạy đến. Đúng không ạ? Ban đầu là anh cu chàng như thế nào nhỉ? Rất là ngạc nhiên không biết là người đàn bà kia là ai. Nhưng mà đến khi nhận ra rồi thì anh ấy cũng rất lịch sự Anh ấy bảo là thế cứ ngồi xuống đây uống nước ăn dầu cái đã nhưng mà người đàn bà ngay lập tức bác bỏ đi cái chuyện đấy Ăn gì thì ăn chả ăn dầu Thế là anh cu chàng anh ấy đã hào phóng Đãi người đàn bà này bốn bát bánh đúc Đúng không ạ? Sau đấy lại còn mở một cái lời mời đó chính là gì nhỉ? À, này nói đùa chứ Có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi mình cùng về Đấy, thì chúng ta thấy rằng ban đầu nhá Khi mà thấy người vợ nhặt này muốn về thật thì anh cu chàng anh ấy có chút phân vân và do dự anh ấy cũng cảm thấy trợn bởi vì là tháp cạo đến cái thân mình bây giờ chả biết có nuôi nổi hay không mà lại còn đèo bòng thế nhưng mà ngay lập tức cái sự do dự đó nó diễn ra rất là nhanh anh chàng đã tặc lưỡi một cái chật kệ rồi quyết định là đưa người đàn bà xa lạ đó về nhà đúng không chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta nghĩ thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái quyết định cực kỳ liều lĩnh trong thời điểm lúc bấy giờ, đúng không? Thế nhưng mà ẩn sâu bên trong cái quyết định liều lĩnh đó, ta lại nhìn ra được ở đó cái thứ nhất, đó là tình thương của con người đối với con người trong hoàn cảnh khốn cùng. Nếu như bây giờ anh cu chàng anh ấy không đồng ý cho thị về và nếu như thị lại tiếp tục đói mấy ngày liên tiếp như thế thì có thể là thị sẽ chết. Và bản thân anh cu chàng khi chúng ta nhìn nhận thì anh ấy cũng là một cái người rất là thật thà và tốt bụng mà. Chính vì thế mà lũ trẻ trong xóm ngụ cư cực kỳ yêu quý anh ấy. Đúng không ạ? Thế nên anh ấy đã không làm điều đấy. Và cái thứ hai là mặc dù đây là một cái quyết định liều lĩnh nhưng nó đang thể hiện một cái khao khát hạnh phúc của người đàn ông này. Dù chúng ta đều biết rằng trong nạn đói năm 1945 thì cái khát vọng hạnh phúc nó là một cái khát vọng xa xỉ đấy thế nhưng mà anh cu chàng vẫn có được trong chính bản thân mình cái khát vọng ấy thì ở đây nếu các bạn để ý một chút thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra được hai cái khát vọng ở con người đó chính là cái khát vọng được sống cho ra con người và cái thứ hai đó chính là cái khát vọng hạnh phúc được không nào sau đó trên đường dẫn vợ về nhà Thì anh này anh ấy đã dùng những cái số tiền ít ỏi trong túi của mình để làm ba việc Việc thứ nhất là anh ấy đi vào chợ Anh ấy mua cho thị mấy thứ đồ con con Những cái thứ đồ cần thiết Việc thứ hai là anh ấy uh, cùng với thị ăn một bữa thật là no Sau đó mới về nhà Hai việc đấy thì là rất bình thường bởi vì nó là những cái điều cần thiết Thế nhưng có một cái việc này cũng vô cùng lạ lẫm mà chúng ta cần để ý đó là anh này anh ấy có mua hai hào dầu để thắp buổi tối đêm tân hôn hôm đấy và anh ấy có khoe với thị đấy thì thị mới bắt đầu phát đét và anh ấy mới nói rằng là hoang người thế mà hoang tức là chúng ta thấy rằng là cả hai con người này ban đầu là hai con người xa lạ thế nhưng đến thời điểm này thì chúng ta dần dần đã nhìn thấy được một cái sự kết nối đúng không dần dần chúng ta đã nhìn thấy được một cái sự kết nối và chúng ta thấy được dần dần một cái dường như cái người đàn bà đó đã đã có những cái mà giống với cái người vợ rồi đúng không ạ thế nhưng mà cái việc mà anh anh cu chàng anh mua ý mua hai hào dầu ấy, không phải là vì cái sự hoang phí mà bản thân anh ấy mong muốn là chính mình có thể đàng hoàng trong cái khả năng đàng hoàng của mình và anh ấy rất muốn là đấy cũng là một cái thể hiện cho cái sự trân trọng người đàn bà nó đi bên cạnh mình mặc dù nói trắng phớ ra thì đó chỉ là một cái người đàn bà mình nhặt về mà đúng không ạ thế nên là chúng ta thấy rằng là sau đấy khi về đến xóm ngụ cư thì uh, mặt chàng có vẻ gì phớn phở khác thường hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh khi mà lũ trẻ này rồi những người dân xóm ngụ cư bàn tán này người đàn bà càng thêm ngượng nghịu thì trước con mắt tò mò của dân xóm ngụ cư thì chàng lại lấy làm thích lắm và cái mặt thì cứ vênh lên tự đắc với mình Có thể thấy là cái cảm giác hạnh phúc dường như đang lan tỏa Được không ạ? À? Đó là cái niềm vui trên nét mặt, trên cử chỉ của người đàn ông này và chúng ta có thể thấy rằng chính cái niềm khao khát cho tổ ấm gia đình đã làm cho chàng muốn vượt lên tất cả, bất chấp sự hiện diện của cả cái đói, cái chết và lan tỏa niềm vui đến người dân xóm ngụ cư. Được không nào? Rồi thì gì ạ? khi giới thiệu người vợ Nhật uh, khi mà về đến nhà thì uh, trước cái gia cảnh gieo neo của mình thì bản thân chàng cũng cảm thấy rất ngượng ngập. Đi vào đến nhà, nhà cửa bộn bề, sống áo bừa bãi. Bản thân chàng cũng cảm thấy hơi có một chút ái ngại, xấu hổ đối với thị. Nhưng sau đấy thì gì ạ? Tự nhiên chàng cảm thấy sợ sợ tây ngây mà rồi cứ chạy ra chạy vào để ngóng mẹ về. Hình ảnh một người con trai lớn lên bao nhiêu năm trong vòng tay của mẹ rồi mà có lẽ đây là lần đầu tiên mà lại nôn nóng ngóng mẹ về đến như thế. Khi mà mẹ về đến nhà, sau đó trước khi mẹ về đến nhà thì cứ một tí lại ra cổng rồi ngóng, sau đó lại chạy vào trong chỗ cửa nhìn vào ngó vào tự đặt ra những cái câu hỏi là không hiểu vì sao mà nó lại cứ buồn thế nhở thắc mắc không hiểu tại sao người đàn bà đấy lại buồn thế rồi cứ ngỡ như cái việc mình có vợ như là không phải đúng không ạ chúng ta có thể thấy rằng là anh cu chàng đã cũng đã thay đổi rất là nhiều trong cái tiến trình để trở thành một người chồng và chúng ta thấy được là khi mà mẹ về thì rất là mừng rỡ mời mẹ vào trong nhà này mời mẹ ngồi lên giường này rồi mới thưa chuyện bà cụ tứ rất ngạc nhiên khi mà nhìn thấy cái cách cư xử của con trai mình và còn ngạc nhiên hơn khi mà nhìn thấy người vợ nhặt đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là nó cũng thể hiện cái thái độ trân trọng, giữ lễ nghi, cách ứng xử của một người đàn ông trưởng thành trong một cái giây phút mà có thể nói rằng nó là cái giây phút trọng đại trong cuộc đời của mình. Đúng không ạ? Sau đấy thì bắt đầu thưa chuyện. Khi nói về chuyện nhặt vợ thì không dùng cái cách nói gọi là tránh để làm tổn thương người vợ nhặt thì anh cu chàng đã gì ạ quy cho duyên số nhà tôi về làm bạn với tôi đấy u ạ à. đúng không ạ à? âu cũng là cái số cả đó được không ạ à? thì chúng ta thấy rằng là cái cách nói đó nó đã làm cho bản thân người vợ nhặt cũng bớt đi cái sự tủi đúng không nào nói về người vợ nhặt hết sức trân trọng yêu thương không có một chút coi thường nào cả và đây cũng là một cái cách nói cực kỳ khéo léo để bà cụ tứ dễ dàng chấp nhận người vợ nhặt và không hắt hủi con dâu được dạ, không ạ quy cho duyên số bởi vì duyên số là như thế bám vào duyên số đúng không sau đấy thì là anh cu chàng cùng với người vợ nhặt đã trải qua một cái buổi tân hôn một đêm tân hôn đầu tiên rất là hạnh phúc sau đó thì trong buổi sáng đầu tiên có vợ à, hôm ấy thì chàng thức dậy muộn à, bắt đầu bước ra ngoài khi mặt trời đã lên cao trong người cảm thấy êm ái và lừng lơ vừa như ở trong giấc mơ đi ra và nhận ra rằng xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ và khác lạ và trong những giờ phút có tính chất bước ngoặt ấy thì chàng bỗng dưng thấy mình trưởng thành chàng thấy yêu thương gắn bó với gia đình và nhận thức được rõ ràng nhất về cái bổn phận và trách nhiệm của chính mình bởi vì chàng hiểu rằng bây giờ chàng đã là một người chồng Đúng không ạ? Sau này chàng sẽ là một người cha trong tương lai gần thôi. Bây giờ hắn thấy hắn nên người, bây giờ hắn mới thấy hắn nên người. Hắn thấy có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Đúng không ạ? Và sau đấy thì chúng ta thấy rằng là chàng đã bự biết hướng tới một cái cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn khi mà trong cái bữa cơm ngày đói trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới khi mà nghe cái tiếng chống thúc thuế ở ngoài đình thì người vợ nhặt mới có kể về Việt Minh, kể về đoàn người đi phá kho thóc. Thì lúc đấy chàng bắt đầu cảm thấy tiếc rẻ vẩn vơ. Và lúc bấy giờ thì trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Chúng ta có thể thừa nhận một điều rằng là bản thân anh cu chàng đã nhìn được ra con đường sống, lối thoát cho cả gia đình trong cái nạn đói nghiệt ngã và bằng với cái căn cốt khỏe mạnh như thế thì kể cả anh cu chàng và người vợ nhặt cũng sẽ trở thành những cái người chiến sĩ tham gia vào cái công cuộc để tự giành lại cái độc lập tự do hạnh phúc đủ đầy cho chính bản thân và gia đình của mình đúng không ạ nó đây là một cái chi tiết biểu tượng mang ý nghĩa dự báo để thể hiện cho cái khả năng vượt hoàn cảnh vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại của dân tộc. Được không nào? Thì đấy là đối với anh cu tràng nhá. Tương tự như vậy, các bạn cũng sẽ có thể chủ động triển khai về người vợ nhặt và bà cụ tứ. Nhưng mà chị nhắc lại là về người vợ nhặt có 4 chặng. Hãy nhớ là chúng mình chú ý vào những cái chi tiết, cử chỉ, hành động, à, diễn biến tâm lý nhá, để thấy được cái vẻ đẹp. Và bà cụ tứ thì chúng mình có hai chặng đó là khi mà bà về đến nhà và buổi sáng hôm sau thì như thế nào thì tương tự như vậy các bạn cũng sẽ chủ động triển khai lại về hai cái nhân vật đấy để chúng ta có thể nắm được hoàn toàn về vợ nhặt của nhà văn Kim Lân các em nha được không nào các bạn ơi nhá thì ngày hôm nay chị Hiên đã dành thời gian để làm rõ và ôn tập lại với các bạn về hai cái tác phẩm truyện ngắn cực kỳ quan trọng đó là hai bài mà các bạn vẫn thường gọi tắt là hai bài vợ đúng không ạ là vợ chồng a phủ và vợ nhặt và chị mong rằng là với cái sự gợi ý của chị thống kê lại như vậy thiết lập lại khoa học như vậy thì các bạn cũng có thể chủ động à các em sẽ giúp chị là các bạn sẽ à, chủ động ôn tập lại kiến thức để chúng mình sẽ chuẩn bị tốt nhất cho cái phần đó là học về phương pháp sắp tới các em nhé được không nào các bạn ơi, các bạn có nắm được những cái nội dung bài học ngày hôm nay chị chia sẻ cùng với chúng mình không ạ? Và nếu có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt ra ở đây để chị Yên sẽ cùng giải đáp luôn cho các bạn nhé. Ok, nhất trí nha Mai Linh ơi, sắm cái mic nha Mai Linh nhá. Để thỉnh thoảng con phải trò chuyện với chị để cho chị nghe thấy giọng nói của em nữa chứ. Nhá. <laughs> ok nhất trí ok cảm ơn hường các bạn khác thì sao ạ các bạn còn lại thì sao hình như là các bạn ao để các bạn đi học với cả chuẩn bị à, đi ngủ để ngày mai đi học hết rồi hay sao ấy ok phương linh nhá rồi nhất trí ạ vậy thì trong cái quá trình mà chúng mình ôn tập lại về kiến thức nền có gì mà chưa hiểu thì các em cũng có thể chủ động nhắn tin cho chị chị sẽ phản hồi lại ngay và luôn cho các bạn nhá để các bạn có thể nắm được cái phần kiến thức mà chúng ta có. Ok chưa nào? Còn bây giờ thì à, chị Hiên sẽ gửi lời chào tạm biệt tới tất cả chúng mình và chúc cho các bạn sẽ có một cái tuần học tập mới thật là hiệu quả các em nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi học tiếp theo về à, nội dung à, của các buổi học thì chị cũng sẽ à, chủ động à, đăng lên trên nhóm theo tuần tức là bây giờ chị sẽ thiết lập là cứ đến thứ hai hoặc là thứ ba chắc là thứ hai thì ờ, chị sẽ gọi là chị sẽ đăng luôn về cái lịch học của tuần đó để chúng ta cùng nắm được là chúng ta sẽ học về những nội dung gì để các em cũng nắm được nhá. Ok, chị chào các bạn nhá chị chào Kim Loan nhá và hẹn gặp lại các bạn ở trong các buổi học tới nhá. Cảm ơn chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá Ok nhá, chị ao trước nhá. Ừ, xin chào các bạn, các bạn ao đi ạ.